Hello, xin chào tất cả nhà đầu tư. Đầu tư vàng, chứng khoán Mỹ và chứng khoán Việt Nam tuần tới sẽ như thế nào? Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta những chiến lược để chúng ta có thể đầu tư vàng cũng như là chứng khoán trong tuần tới. Trước hết chúng ta sẽ nói về vàng. Các bạn đã biết thì trong quá trình ờ, mà tích lũy của vàng thông thường chúng ta thấy là nó mất rất nhiều thời gian và cái thời gian này thực sự là chúng ta thấy là đợi chờ rất là mòn mỏi đúng không ạ? và trước khi mà vàng đi lên thì thường nó có những cái quá trình chúng gọi là rũ bỏ rất là mạnh và phần lớn à, chúng ta biết rằng là trong những trường hợp này với những, những ai đầu tư gọi là đầu tư forex về vàng thì chúng ta thấy rằng thực sự chúng ta phải bán ra rất mạnh và thông thường sau những cái quá trình như này thì vàng bắt đầu tích lũy và có thể quay trở lại đi lên hướng như này và chúng ta biết rằng là nhà đầu tư chúng ta khi mà giá vàng trong quá trình mà tăng và đặc biệt là trong như đoạn này thì báo chí nói rất là mạnh và tất cả các phương tiện thông tin đại chúng nói cũng rất nhiều về vàng thế ở đây thì sao khi mà mọi thứ đều quan tâm quá nhiều về nó quá trình này chúng ta gọi là chạy nước rút và với quá trình chạy nước rút này để có thể đi xa hơn thì thực sự là rất là là khó khăn bởi vì thứ nhất là đây là lúc mà các nhà tổ, đầu tư tổ chức họ sẽ bán ra à, với trường hợp là họ muốn tích lũy thêm thì họ cũng cần phải bán ra để tránh sự nóng của, giá vàng trong thời gian ngắn đây là cái mà thường xuyên diễn ra trên thị trường có một cái mà chúng ta cần lưu ý đó là thông thường thì trong quá trình tích lũy như này và những cái điểm mà chúng ta gọi những cái điểm mua hay là quá trình mà uh, chúng ta là bứt phá như này hay chúng ta gọi là điểm thay đổi hay thuận buồm xuôi gió thì thường thì chúng ta cứ đưa ra mọi người cứ đưa ra rất nhiều thông tin là do Mỹ hoặc là do Fed hay là do châu Âu do rất nhiều thông tin dẫn đến tình trạng này lên nhưng thực tế thì những cái điều này nó đã biết trước rồi bởi vì trong quá trình tích lũy nó đã tạo ra cái nền này tạo ra cái nền liên tục lên nền như này thì cái điều đó nó sớm muộn nó cũng diễn ra dù là không có các các thông tin bên ngoài nhưng ở chứng khoán Mỹ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy là họ đưa ra rất nhiều thông tin để gần như là chúng ta bị bị cuốn vào thông tin và khi mà chúng ta nghe quá nhiều thông tin thì chúng ta không biết là thông tin nào thật thông tin nào giả dẫn đến tình trạng là chúng ta gần như là bị rối loạn thông tin thì ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy à, việc mà sau khi vàng lên chúng ta gọi là lên rất mạnh thì nó có những đợt điều chỉnh và những đợt điều chỉnh này nó sẽ có những cái hình thái như sau ở trong đoạn điều chỉnh đầu tiên chúng chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có dao động rất lớn và càng về cuối thì dao động của nó sẽ nhỏ dần và khi dao động nhỏ dần thì thông thường nhé thông thường các bạn nhớ nhầm không phải là uh, lúc nào nó cũng xảy ra nhưng thông thường nó chiếm khoảng 80 phần trăm 80 phần trăm là nó sẽ đi lên nha ở ờ, trong quá trình sideways tại vì cái việc mà nó vẫn là kênh xuống đi lên cái thứ hai là trong quá trình này nó đang trong chữ gọi là gom đấy đang quá trình gom trừ có một cái trừ ờ, tình trạng nào đó nó trở nên bi đát lắm thì nó mới xảy ra với quá trình giảm thôi còn thực tế thì thực sự để giảm rất là khó và bạn lại thấy một cái điều quan trọng nữa là trước khi một cái nhịp tăng á, thì bao giờ cũng có những quá trình chúng ta gọi là rũ bỏ hay là test ạ đây là những quá trình dù bỏ test và chúng ta cũng đã thấy là đây là một quá trình test cái việc test này là việc test cần thiết để kiểm tra các uh, cái cái hợp đồng tương lai hay là chúng ta gọi là trong chứng khoán chúng ta gọi là test cung thông thường sau những cái test này nó xác nhận mạnh tức là nó xác nhận hoặc là đi lên mạnh thì lúc này chúng ta có thể tham gia mua vàng là ok dù cả vàng vật chất hay là vàng gọi là uh, vàng trong đầu full forex thì chúng ta cũng thấy là việc mua ở những cái quá trình mà chúng ta sau test này nó xác nhận có thể là tuần sau có thể thứ hai thứ ba xác nhận thì đôi chúng ta mua khi nó vượt qua những cái vùng là giả sử như là 1971 ao này đây là cái vùng mà chúng ta có thể mua đây là cách mà các bạn cần lưu ý thế một số bạn có đặt ra câu hỏi là nếu các bạn mua trước ở đây được không ạ bạn có bao nhiêu tiền thứ nhất là chúng ta mua bán theo cái cái tư duy cũ là mua mua rẻ bán đắt nhưng về mang tính đầu cơ thì nó không đúng như vậy đâu ạ nó mang tính chất là xu hướng nếu cái điều mà nó xác nhận nó tạo ra xu hướng thì thị trường tự vàng tiếp tục đi lên tiếp còn nếu mà nó không tạo ra xu hướng có thể nó giảm nên chính vì vậy thì cái tư duy chúng ta cần phải thay đổi và trong đầu tư chứng khoán này đầu tư vàng thì Dũng luôn luôn tìm ra những cái điểm mua đây là những cái điểm mua à, cái điểm mua này trước khi mà mua này thì Dũng cũng đã khuyến nghị rất nhiều anh chị em đã tham gia vùng này hoặc là trước khi mà uh, cổ phiếu tức là chúng ta vàng lên thì Dũng cũng đã khuyến nghị một số uh, nhà đầu tư mua ở vùng này bởi vì lúc này là Dũng có làm một cái video và một số bạn có chia sẻ là giá vàng nó lên 51 rồi nó quá cao và uh, đưa ra những khuyến nghị như này nó mang tính rủi ro các nhà đầu tư nhưng về nguyên lý thì các bạn không hiểu là tất cả mọi thứ nó đều theo xu hướng nó mang tính chất là cung cầu nên chính chính vì vậy thì nó không có đắt nó rẻ mà quan trọng là nó theo xu hướng khi mà nó hết xu hướng thì nó giảm rất mạnh ạ hết xu hướng nó giảm rất mạnh và bạn biết rằng vàng thì nó có những cái đợt giảm đây chúng ta nhìn có thể thấy rằng là ờ, một cái xu xuống tăng hiện tại trong cái chu kỳ nó vẫn đang chu kỳ tăng cái việc biến động lớn trong chu kỳ tăng này nó cũng là một cái thách thức của chúng ta bởi vì thông thường những khi mà nó tạo ra biến động lớn thì nó có thể tạo ra nhịp tăng tiếp hoặc là nó có thể điều chỉnh bởi vì những đợt này chúng ta nhìn thấy là cũng tăng rất mạnh nên có thể là chúng ta cần phải nó có sự xác nhận chúng ta gọi là cần xác nhận thì trên biểu đồ tuần thì chúng ta cũng thấy là thực tế nó vẫn đang ở trong quá trình tích lũy khá là tốt nó đang tích lũy khá tốt và chúng ta vẫn có một cái niềm tin là giá vàng tiếp tục đi lên bởi vì uh, để có sự phân phối ngay ở trên vùng này thì cái xác suất nó sẽ là rất thấp nên chính vì vậy thì việc đầu tư vàng ở trong giai đoạn này là vẫn mang tính chất là chiến lược và chúng ta biết rằng là trên thế giới thì các nước vẫn đang bơm vàng đã bơm tiền ra rất nhiều đặc biệt là Mỹ khi mà chúng ta gọi là uh, cái dịch Covid đang đang gọi là vẫn diễn ra vẫn khốc liệt vì việc mà bơm tiền ra thì cái đồng đô la sẽ mất giá mà khi đồng đồng đô la mất giá thì cái việc mà uh, trú ẩn trên vàng nó là chuyện bình thường không có gì gọi là nó nó nó mang tính chất là là là um, phản khoa học hay là nó có cái điều gì nó nó khó đoán ở đây cả à, có lẽ là cái cái video này thì Dũng chỉ phân tích là một phần để các bạn có thể thấy được là chúng ta đầu tư vàng hay đầu tư bất cứ gì nó cũng rất là đơn giản nhưng không giống như chúng ta nghĩ ở đây chúng ta thấy là có một cái khác ngoài vàng đó là bạc thì một số bạn có hỏi là bạc thì thực sự là bạc nó đang vẫn là say quay thì những cái điểm như thế này thì chúng ta mua rất là là rủi ro bởi vì thứ nhất phía trên là cái vùng kháng cự rất mạnh thứ hai trong cái hình sideways này nó vẫn chưa tạo ra một xu hướng là tăng nên cái việc mà đầu tư bạc lúc này là rủi ro à, tiếp theo chúng ta sẽ nói về phân tích Dow Jones ạ thông thường chúng ta biết rằng là Dow Jones nó có ảnh hưởng khá lớn đến cái thị trường chứng khoán Việt Nam tuy nhiên thì cũng không phải lúc nào nó ảnh hưởng bởi vì chúng ta biết rằng là nó chỉ ảnh hưởng khi mà xu hướng của chứng khoán Việt Nam nó đang xuống giảm hoặc là nó đang xuống sideways còn khi mà xu hướng Việt Nam nó đang tăng thì dù là Dow Jones nó giảm hàng trăm điểm hàng nghìn điểm thì nó cũng chỉ ảnh hưởng rất là nhỏ thôi ạ các bạn thử đơn giản đó là nếu Dow Jones tăng rất mạnh sao chứng khoán Việt Nam lại giảm đơn giản đấy ạ và các bạn có thể đọc ra một cuốn sách đó là thuần hóa sư tử đó là cuốn sách tài chính hành vi thì nó sẽ nói rất rõ về cái tâm lý hành vi của thị trường và giống như là bây giờ hiện tại là covid á, thì mọi thứ bắt đầu nó diễn ra quá rõ ràng ai cũng biết thì những cái thông tin covid dần dần nó sẽ bị mai một và sẽ không ảnh hưởng đến thị trường nữa đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn về bức tranh toàn cảnh của Dow Jones thì về cơ bản chúng ta thấy là xu hướng của Dow Jones vẫn đang là xuống tăng đúng không ạ chúng ta nhìn này Dow Jones vẫn đang xuống tăng những đợt điều chỉnh như này hoặc là chúng ta thấy là ở phía trên này nó cũng có những đợt điều chỉnh và hiện tại nó đang gặp một cái vùng chúng ta gọi là vùng kháng cự rất là mạnh cái kháng cự này à, xin lỗi vùng hỗ trợ rất mạnh hỗ trợ này nó đang nằm trên cái đỉnh cũ và chúng ta biết rằng là nếu cái vùng hỗ trợ này này chúng ta biết rằng cái biên độ này nó uh, bắt đầu khối lượng nhỏ cái biên độ giảm nó ít đi chúng ta gọi là biên độ nhỏ giảm ít đi thì cái khả năng bị gãy hoặc giảm tiếp ở cái Dow Jones sẽ là rất thấp chúng ta nhớ nhá ờ, cái này thì không biết là nó có độ chính xác cao hơn không nhưng chúng ta thấy rằng là việc mà Dow Jones ở đây chúng ta thấy là nếu mà khối lượng của nó Dũng gọi là khối lượng ở đây mà nó giảm mà nó nó tạo ra khối lượng lớn thì nó vượt qua cái vùng hỗ trợ này thì có thể nó sẽ là uh, một cái chu kỳ giảm tiếp còn trong trường hợp mà nó khi nó đang test lại cái đáy này khối lượng nó ở mức thấp thì chúng ta biết rằng là có khả năng là nó hồi phục nó lên tiếp còn khả năng đi lên ờ, chạy ngay trong loại này thì Dow Jones rất khó để đi lên bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là phía trên này nó là vùng kháng cự rất mạnh nên có thể nó tạo ra cái vùng sideways trong 2827 đến 2782 ờ, tức là cái vùng 2728 và 2827 22 này đây là một cái vùng mà chúng ta thấy nó có thể tạo ra khối ơi xoay quay và chúng ta biết rằng trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là việc mà nó vượt qua đỉnh hay là bị gãy thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố yếu tố nhất là khi nó vượt qua gãy cái vùng hỗ trợ này thì khối lượng hay là biên độ có giảm mạnh hay không chúng ta gọi là xem biên độ và khối lượng có giảm mạnh hay không thì ở đây chúng ta không thể biết được không thể ai có thể đoán trước được và chúng ta chỉ khi nó nó diễn ra thì chúng ta mới xử lý bởi vì thứ nhất là trong phân tích thì chúng ta cũng biết rằng là với những nhà đầu tư như kể cả ông ờ, William O'Neill một trong những tác giả rất là lớn trong cuốn sách làm giàu qua chứng khoán thì ông cũng không có đoán trước được thị trường mà ông chỉ biết là trong trường hợp nếu mà nó gãy kênh khối lượng thấp thì chứng tỏ là nó sẽ khả năng là nó sẽ hồi tiếp và ông sẽ không bán cổ phiếu và thậm chí là ông đi tìm kiếm những cổ phiếu mạnh hơn thị trường khi mà chịu cổ phiếu giảm lúc đó thì ông có thể mua thêm vào hoặc là ông đợi cái chỉ xác nhận ống mua hoặc là trong, trong quá trình mà nó vượt thoát ra đây thì chúng ta biết rằng là bình thường để nó vượt thoát ra đây thì phía trên này nó có một là cản đầu tiên là cản ngắn nhất thứ hai là những vùng cản này đây là những vùng cản mà nó có thể tạo ra những cái <clears throat> những cái rào cản rất lớn cho cái việc mà chỉ số Dow Jones có thể lên lở à, hay không nên việc mà chúng ta biết rằng là việc mà có thể bị gãy nó tạo ra mẫu hình vai đầu vai đúng rồi đây là vai và đây là vai và cái việc mà gãy ở đây chúng ta gọi là cái viền cổ ở dưới này nó giảm rất mạnh thì lúc đó chúng ta thấy là cái xu hướng Dow Jones có thể giảm tiếp và chúng ta sẽ cần phải đợi xem là liệu có gãy không bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là những cái cổ phiếu công nghệ thực sự nó đang uh, kết thúc chu kỳ hiện tại chúng ta thấy là cổ phiếu công nghệ hiện tại đang kết thúc chu kỳ như hôm trước Dũng chia sẻ uh, chúng ta đã thấy một cái biểu đồ trong cái VSA đó là ờ, các bạn những bạn nào đã học VSA rồi các bạn có thể hiểu rõ luôn chứ không không mang tính chất là là là lý thuyết ở đây tức là trong quá trình mà chúng ta gọi là chạy nước rút đây là quá trình chạy nước rút hay là chỉ là bc ở đây tức là cái quá trình mà quá mua ở đây thì cái việc mà nó rũ rũ ở đây là chuyện bình thường vùng ar ở đây rũ liên tục và trong quá trình nó test lại đỉnh uh, test lại đỉnh khoảng 3 lần đây và chúng ta thấy đang trong quá trình tích lũy thì thông thường chúng ta thấy là trong quá trình chạy nước rút test đỉnh tích lũy như này và khi nó vượt qua đỉnh này thì mọi người rất là khấn khích bởi vì cái xu hướng của nó đã vượt qua cái đỉnh mà chúng ta thấy rằng là nó uh, rất là khỏe ở đây rất là mạnh đây và thông thường đây là cái giai đoạn cuối của một chu kỳ các bạn nghiên cứu về VSA các bạn sẽ thấy rõ cực kỳ rõ luôn chứ không phải là những yếu tố này còn hành vi trong VSA thì một số các video Dũng chia sẻ rồi các bạn có thể xem lại tại vì ờ, nhưng trong video này thì uh, Dũng chỉ chia sẻ để các bạn biết rằng là việc mà bị gãy như này nó là chuyện rất bình thường và trong quá trình này có thể nó sẽ có những nhịp hồi và đây có thể là một trong những cái chu kỳ điều chỉnh của cái cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu công nghệ mà khi cổ phiếu nhóm công nghệ nó giảm mà Dow Jones mà nó không có cái nhóm nào đó hỗ trợ thì có thể nó tạo ra một xuống giảm đấy tạo ra xuống giảm à, và chúng ta sẽ xem là thị trường chứng khoán Việt Nam có lẽ là đây là cái mà trời đã nhất của các vị các bạn thì thứ nhất là chúng ta thấy là sau khi nó vượt qua đỉnh chúng ta nhìn vượt qua những cái đỉnh này thì nó đang test lại à, chúng ta thấy là nó đã test lại có một quá trình test lại test lại nó là kiểm tra xem lượng cung cầu nó có tốt hay không về vấn đề ở đây chúng ta thấy là trong quá trình test lại thì khối lượng ở cái vùng test này khá là thấp về cơ bản chúng ta biết rằng là khi mà nó test lại khối lượng thấp thì thông thường nó mang tính chất tích cực hơn là tiêu cực bởi vì đây là xu hướng đi lên và nó giảm không có ai bán ra giống như chúng ta biết là trong quá trình xu hướng đi lên ở đây ạ thì những cái đợt rũ bỏ đầu tiên khối lượng bao lớn và những cái test lại lần sau này khối lượng bao cũng cạn kiệt sau những cái cạn kiệt cái sự xác nhận của nó chúng ta cần phải cần sự xác nhận điểm mua hay là cái sự xác nhận này lúc đó nó có độ an toàn rất là cao lúc này chúng ta tham gia vào mua nó sẽ rất cao thì ở đây cũng tương tự như vậy việc mà nó test lại và nó đang có dấu hiệu là xác nhận và những cái đỉnh này có thể nó sẽ vượt qua trong cái tuần tới và chúng ta biết rằng là thông thường thì khi mà nó vượt qua cái đỉnh chúng ta cần là cần sự kháng cự tức là nghiên cứu vùng kháng cự gần nhất đây là vùng kháng cự gần nhất thay vì chúng ta nghiên cứu cái vùng kháng cự phía trên này bởi vì vùng kháng cự phía trên này nó đã được gì ạ được uh, bán bị rũ bỏ ở đây rất nhiều rồi bởi vì những nhà đầu tư bị bị thua lỗ thì đến vùng này họ không bán ra thì sau những nhịp test này họ cần phải bán ra hết đây là cái mà tâm lý các bạn lưu ý thế ở đây có một cái mà chúng ta cần phải phải hiểu rõ rằng này trong đầu tư thì ờ, nó sẽ có hai cái cái cái cách để chúng ta lọc cổ phiếu và nghiên cứu cổ phiếu khác nhau ở đoạn trước thì ờ, Dũng lọc thì Dũng hay xử lý là nghiên cứu về gì ạ về thị trường chung trước thường là như vậy thì khi nghiên cứu thị trường chung trước thì chúng ta luôn luôn hay bỏ qua các cổ phiếu siêu cổ phiếu nên đây là một cái cái ưu điểm đó là chúng ta nhìn đấy tổng thể và chúng ta có thể đưa ra những quyết định mua bán với những cổ phiếu dẫn đầu nếu trong trường hợp mà chúng ta lọc ra đấy là chúng ta có thể thấy rằng là à, thường nếu tạo ra một tâm lý nếu thị trường chung nó không tốt thì chúng ta bỏ qua những cái cổ phiếu dẫn đầu bởi những cổ phiếu đấy đang tích lũy tốt và một cái chiến lược mà Dũng đang áp dụng trong suốt thời gian vừa qua nếu các bạn để ý đó là Dũng lọc tất cả các cổ phiếu trước sau đó mới phân tích trường chung nhưng vì ở đây cái việc mà phân tích ở đây mang tính chất là hỗ trợ cho toàn thị trường nên việc mà đưa ra hay là khuyến nghị cổ phiếu thì ờ, thông thường Dũng sẽ không thể là khuyến nghị bởi vì thứ nhất là cái tâm lý hành vi của mỗi chúng ta nó khác nhau nên Dũng chỉ đưa ra cách phân tích để chúng ta có kiến thức và chúng ta có thể đưa ra dự đoán trong quá trình đầu tư của mình thế thứ nhất là trong quá trình lọc thì các bạn biết rằng là thông thường chúng ta sẽ xem là tất cả các nhóm cổ phiếu ngành xem một cái ngành nào nó có thể tạo ra một cái xu hướng có thể vượt thoát ra cái vùng này thì ở đây chúng ta thấy là với ngành ngân hàng thì rõ ràng Vietcombank có thể là khả năng đi xa chắc là rất là thấp bởi vì nó đang quá trình sideways và với quá trình tích lũy này thì Dũng cũng không thấy là là thực sự là tốt với cổ phiếu này thực sự như vậy nếu mà nói về cổ phiếu Vietcombank nó không phải là cổ phiếu dẫn đầu trong chu, chu kỳ này chúng ta sẽ nói về những cổ phiếu khác BIDB thì uh, rõ ràng BIDB tốt hơn Vietcombank bởi vì trước khi mà nó vượt qua cái đỉnh ngắn hạn nó đã tạo ra một cái dấu ấn khối lượng lớn những dấu ấn khối lượng lớn là, là những cái dấu ấn rất là tích cực và chúng ta cũng thấy là sau quá trình mà nó giảm thì khối lượng ở đây nó khá thấp chứng tỏ là nó đã bị thu bị thu gom khá nhiều và nó không có sự bán tháo ra ngoài ra thì chúng ta còn điều gì nữa chúng ta còn một cái điều gì nữa à, chúng ta thấy rằng là có những cổ phiếu như tiên phong banh nó mạnh hơn thị trường thì sao chúng ta lại không quan tâm những nhóm, nhóm cổ phiếu này bởi vì thứ nhất là nó đã diện nó vượt thoát trên cái đỉnh 52 tuần đỉnh 52 tuần là đỉnh một năm thực sự là quan trọng chúng ta nhớ là đỉnh một năm cực kỳ quan trọng nên chính vì vậy nếu chúng ta thấy rằng nó đang tích lũy trên đỉnh năm hai tuần thì những cái điểm mà chúng ta gọi là vượt thoát qua như này thì thay vì chúng ta à, tập trung vào những cổ phiếu mà nổi tiếng thì chúng ta mua cổ phiếu này thực sự là, là rất an toàn và hôm trước thì Dũng đã chia sẻ rồi nếu như ai đã mua cổ phiếu này đoạn này thì Dũng xin chúc mừng ở, ở đây Dũng không muốn nói là nó có thể tăng 100% nhưng tuy nhiên thì các bạn biết rằng là trong đầu tư á, chỉ cần thắng 50% và uh, bị lỗ 50% nhưng quan trọng là chúng ta biết xử lý quản trị rủi ro thì chúng ta lãi rất là lớn một năm có thể đạt 50 100% hoặc nhiều hơn khi mà chúng ta quản trị rủi ro muốn quản trị rủi ro thì chúng ta phải mua đúng điểm và sử đây là những cái điểm mà Dũng mua bởi vì những cái thật thị trường giảm mạnh cái quá trình mà mà mà cổ phiếu đang trong một quá trình biến động hẹp khối lượng đây lớn chứng tỏ là cái cái việc mà nó gần như bán theo cái quá trình thỏa thuận đó. ở đây chúng ta thấy rằng là nên chính vì như vậy thì đây là một cái quá trình nền giá ổn định và việc mà khi chúng ta mua nền giá ổn định thứ nhất là thường cổ phiếu sẽ tăng ngay và thứ hai là nếu cổ phiếu bị giảm thì chúng ta thấy là rủi ro rất là thấp với chúng ta chúng ta có thấy là cổ phiếu khác là cổ phiếu như là um, CTG thì sao chúng ta cũng thấy tương tự như vậy CTG thì cũng đang vượt qua đỉnh và nó cũng có quá trình test lại các bạn biết là test lại khối lượng thấp chứng tỏ nó đã, đã khá tốt và chúng ta cần phải một cái khối lượng lớn khối lượng rất lớn để vượt qua thì chúng ta có thể mua nhưng quay đây chúng ta gọi là mua rồi là mua ngắn thôi bởi vì cái vùng cản phía trên là rất là gần nên các bạn thấy là rõ ràng tín hiệu của nó đang là khá tốt đúng không khá tốt trong cái nhóm này VPBank tất cả những nhóm như vậy thì các bạn thấy là nó đang ủng hộ cho cái việc mà thị trường tăng nhưng quan trọng là các bạn chỉ khi nó xác nhận nó vượt qua cái đỉnh này các bạn thấy dấu hiệu xác nhận nó vượt qua đỉnh thay vì các bạn mua trước nha thay vì các bạn mua trước thì các bạn phải thấy là dấu hiệu nó xác nhận vượt qua đỉnh thì các bạn mới mua còn nếu các bạn mua trước có thể là các bạn sẽ gặp rủi ro bởi vì cổ phiếu nó giống như này sau nó không lên các bạn rơi khi nó rơi kiểu giống như là nó, nó không lên nó rơi và chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta bảo là cái phương pháp này nó bị sai bởi vì những cái phương pháp những cái mà chia sẻ chúng đã chia sẻ rất nhiều trong video vừa qua nên chính vì vậy thì bạn cần phải nắm rõ được là việc nghiên cứu cổ phiếu nghiên cứu về cái điểm mua biết cái điểm mua có độ an toàn thì rõ ràng sẽ giúp chúng ta có độ an toàn và thành công rất cao chúng ta có rất nhiều cổ phiếu đúng không rất nhiều cổ phiếu và chúng ta thấy rằng là trong nhóm ngân hàng mà ở đây ACB cũng tương tự như vậy với ACB thì ở đây cũng chưa thấy là có sự xác nhận vượt qua đỉnh mà nó rõ ràng nên chúng ta thấy là nó chưa phải là đủ mạnh hoặc là MBB thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy cái nhóm này nó đang có tín hiệu khá là tốt so với thị trường chung ở sử MB thì cái điểm mua này chúng ta có thể mua được bởi vì thứ nhất là là là nó đã vượt qua đỉnh hôm trước thì nó, nó tích lũy ở đây nó chưa đạt thì hôm nay nó vượt qua đỉnh nhưng khối lượng ở đây nó rất là lớn và nó giá chưa tăng mạnh thì có thể là chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta mua một phần ở đây mua một phần đấy bởi vì tất cả cái này nó mang tính chất là sóng hồi thôi ạ nó chưa phải là sóng sóng sóng tăng mạnh trừ cổ phiếu là Tiên phong banh thì nó có xu hướng tốt hơn nên các bạn biết là trong đầu tư thì Tiên Phong Banh có thể là những cái cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường nếu mà hay là nhóm nhóm uh, ngân hàng thì nó là cổ phiếu mạnh nhất còn trên thị trường thì nó chưa đấy xin lỗi ạ chưa chúng ta có những nhóm cổ phiếu như là uh, dầu khí thì sao đúng không dầu khí thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu gas nó đang trong quá trình tích lũy việc mà cổ phiếu gas mà nó vượt qua đỉnh mà nó rũ bỏ thì các bạn cũng thấy rằng là những cái điều này nó cần phải sự xác nhận một khối lượng rất lớn à, khối lượng ở đây đang rất là cạn là chúng ta cần phải khối lượng nó lớn để nó vượt qua cái đỉnh này thì chúng ta mới có một cái xu hướng ngắn hạn thôi vì sao nó lại xu hướng ngắn hạn bởi vì thứ nhất là những cái đường dài hạn nó vẫn đang gì ạ đang ở dưới và chúng ta thấy rằng là xu hướng thì nó vẫn đang xuống giảm xuống dốc cái xu hướng ngắn hạn chúng ta đang tính là nó lên khoảng 10 10 đến 15 phần trăm là nó điều chỉnh các bạn tuy rằng cái quá trình tích lũy sideways đây khá dài nhưng về từ xu hướng bởi vì ờ, ngắn hạn nó vẫn đang cho chúng ta thấy rằng nó chưa thể Ờ, tăng trong trung hạn và dài hạn được và chúng ta chỉ thấy rằng là việc chúng ta đầu tư trong một cái khung thời gian ngắn PVD đúng không PVD cũng tương tự như vậy đúng không PVD cũng tương tự như vậy và chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu này phía trên áp lực rất là lớn nên việc mà nó đi lên nó không thể nào mang tính chất là chung và dài hạn được và chúng ta chỉ đầu tư ngắn hạn nó cũng có điểm nhấn ở đây khối lượng và nó test lại sau khi điểm nhấn khối lượng test lại thì chúng ta thấy rằng là việc xác nhận chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn ở sau khi test lại này có lẽ thì chúng ta sẽ thấy rằng là phần lớn cái cổ phiếu mà chúng ta quan tâm Dũng nghĩ là nó sẽ là một cái phân khúc trung bình vừa nhưng không phải là những cái cổ phiếu mà nó mang tính chất blue chip bởi vì thị trường chung nó sẽ có hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mang tính chất trung bình vừa nó có cơ bản tốt nó củng cố và chúng ta có lợi nhuận rất là cao và trong quá trình mà đầu tư các bạn biết giống như chúng ta đua xe đua xe chúng ta cần phải biết là những cái cổ phiếu nào nó chạy trước chạy trước thì tao nó khỏe nhất đúng không ạ đây là những cổ phiếu những cái xe nó về đích trước đúng không chúng ta nhìn thấy xe nó về đích trước nó chạy về trước rồi và khi nó về đích thì bọn khi cổ phiếu nhỏ hơn nó mới nó mới bắt đầu chạy thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là mỗi một nhịp là xử đây cổ phiếu này nó về đích rồi thì nó không thể nào chạy thêm nhịp hai nữa và tới đây nó sẽ có những cái cổ phiếu có thể nó tiếp tục một chu kỳ mới trong quá trình chu kỳ này đây là một cái thị trường chung nó bước vào một chu kỳ mới thì là nó có dấu ấn để chạy thì các bạn phải biết rằng cái nhóm nào nó có thể tạo ra một chu kỳ mới thì chúng ta có rất nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu TCM nó cũng đang tích lũy uh, đang tích lũy khá là ok đúng không thì có thể nó tạo ra một dấu ấn chạy khối lượng lớn và giá tăng mạnh nhưng quan trọng chúng ta cần phải có những điểm nhấn nếu không có điểm nhấn thì chúng ta sẽ không thể mua được đúng không không có điểm nhấn chúng ta mua được à, chúng ta có FMC thì cổ phiếu này đây là điểm nhấn mà chúng ta cần phải mua điểm này còn phía trên này dù là các bạn thấy rằng nó chưa phân phối nhưng rõ ràng mua ở điểm trên này nó rủi ro trừ khi cái quá trình này tích lũy nó sẽ tốt hơn và chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác và Dũng chỉ uh, uh, cho các bạn để các bạn tham khảo một vài cổ phiếu các bạn sẽ thấy rằng là uh, trên thị trường tất cả những cái dấu ấn là sử dây là những dấu ấn uh, nó, nó diễn ra thì cái quá trình này nếu nó không tạo ra một nền tảng tích lũy ở đây thì bạn mua bạn sẽ rủi ro Đấy, mua rủi ro rất nhiều và những cổ phiếu như GTN GTN cũng đang tích lũy khá tốt đúng không khi mà nó tạo ra một cái nền ở đây vượt thoát ra tích lũy này thì bạn vẫn có thể có những cơ hội để mua tiếp các bạn nhớ nha à, đây là những cái mà Dũng chia sẻ vẫn có cơ hội để mua tiếp với những điểm nhấn này bạn biết rằng đây là dấu ấn và các bạn thấy rằng là cổ phiếu này tuy rằng là cái lợi nhuận của nó chưa phải là cao lắm chưa phải là tốt lắm nhưng cái quan trọng nữa nữa là gì ạ quan trọng nữa là đang hình thành một cái mô hình biên độ thu hẹp và cái nền tảng này tích lũy khá đẹp và chúng ta chỉ cần sự xác nhận là chúng ta mua còn rất nhiều cổ phiếu khác nhưng đây là những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ để các bạn có thể thấy rằng là việc chúng ta mua bán cổ phiếu nó không phải là là chúng ta cứ mua trước Dũng biết rằng là cái việc cổ phiếu này có khả năng nó xác nhận cái điều này thực sự nó nó không có gì khó khăn cả bởi vì thứ nhất là nó tạo ra trên một cái nền có những dấu ấn rất là tuyệt vời nó lại tạo ra xu hướng kết quả kinh doanh những chất xúc tác khá là ok nó còn điều gì nữa nó có những khối lượng cạn kiệt trong một cái biên độ hẹp thì điều này nó sẽ diễn ra nó rất là bình thường đấy ạ và chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là để đầu tư thành công không phải là chúng ta cứ đi nghe theo mách nước của bất cứ chuyên gia nào bởi vì nếu chuyên gia đó họ làm cho chúng ta bị sai chúng ta bị cảm xúc và khi chúng ta bị cảm xúc thì chúng ta rất dễ bị uh, tâm lý và chúng ta bị mất tiền nên Dũng nghĩ rằng là chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức đúng không những kiến thức những cái kỹ năng để chúng ta có thể đầu tư thành công chẳng hạn đây là một cổ phiếu mà các bạn có thể mua các bạn tự cũng tin chắc rằng là uh, nếu có xác nhận các bạn sẽ thành công đơn giản thế thôi ạ đơn giản và Dũng biết rằng là uh, Dũng chỉ chia sẻ uh, một phần các cổ phiếu để các bạn biết rằng là khi mà Dũng chia sẻ rất nhiều cổ phiếu uh, như này thì bạn thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu mà Dũng đưa ra thì xác suất thành công nó là rất cao xác suất ở đấy nó ở rất cao trừ khi một số các bạn không mua hoặc là mua trước thường các bạn mua trước thì dẫn đến cái tình trạng là các bạn à, bị lỗ thì các bạn là đổ lỗi bởi vì uh, các bạn bị quen một cái cái tư duy đó là một cổ phiếu khi mà các bạn mua các bạn thấy rằng là người ta nói đến các bạn mua trước mà khi nó mua trước thì nó có thể nó tạo ra cái cái rủi ro bởi vì phía trên này này nó có cái sự biến động lớn và nhà đầu tư đeo bám quá nhiều thì bản thân các big boy họ sẽ không bán ra mà khi họ cấp à, các boy họ rũ bỏ họ họ bán ra để uh, rũ bỏ tất cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và chúng ta sẽ là những người thua cuộc một bạn có hỏi là HHS đây là cái bạn duy nhất thì uh, cổ phiếu này rất khó để mua bạn nhé phía trên này nó là một cái vùng biến động lớn nha biến động lớn và những cái điểm lên mua lên này nó có xu hướng mà kiểu uh, hướng lên như này nó giống như là một cái một cái mẫu hình mẫu hình gọi là ờ, cái nêm thì rõ ràng rủi ro rất là cao đơn giản thôi nhìn là chúng ta có thể biết được hoặc chúng ta thấy là những cái điểm mua nếu mà nó không siết chặt thì nó phải rút bỏ các bạn nhớ nha nếu nó không siết chặt nó phải rút bỏ sau đó mới lên còn nếu mà nó siết chặt thì nó sẽ tăng nên cái việc mà chúng ta thấy rằng những cái điểm nhấn siết chặt thì nó sẽ tăng hoặc là một là nó rút bỏ nên ở đây chúng ta biết rằng là trong đầu tư không phải lúc nào nó cũng giống lúc nào và chúng ta cần phải nắm rõ được những chiến lược để chúng ta đầu tư chiến lược để chúng ta mua bán cổ phiếu một cách dễ dàng à, thực sự là ở đây thì uh, Dũng thấy rằng là trong thị trường chứng khoán uh, của chúng ta có rất nhiều các cổ phiếu có thể là tạo ra một dấu ấn tăng trong thời gian tới nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta mua bán như Dũng vừa chia sẻ một số các cổ phiếu ngân hàng để các bạn có thể là đầu tư mang tính chất là ngắn hạn còn uh, những cái cổ phiếu mà nó đã chạy qua như này những cái quá trình tích lũy này ngắn thì các bạn không thể mua được hoặc ở đây chúng ta nhìn này à, cái việc mà nó rũ bỏ tất cả các kênh đây hay chúng ta là trong trong VSA người ta gọi là ping khi gãy tất cả kênh thường thì tất cả những cái quá trình nó không lên nhưng gãy xong kênh thì bắt đầu nó xác nhận thì nó tăng rất là mạnh và khi nó tăng mạnh này thì các bạn thấy là các bạn không có thể có điểm nào mua hết Dũng chỉ mua điểm này và cùng lắm thì đi mua điểm này thôi còn những vùng này Dũng không mua bởi vì lý, lý do vì sao nó quá cái điểm mua dẫn đến là chúng ta sẽ gặp những rủi ro và là chúng ta có nhìn thấy cổ phiếu gì ạ à? AAA đúng không ạ cổ phiếu AA chẳng hạn đây là cổ phiếu AA thế vì việc cổ phiếu AA nó gặp một cái nền này nhưng khi nó đi lên đây có khả năng nó sẽ lên nhưng với cái nền giá này thì so với một số các cổ phiếu khác Dũng sẽ không mua chẳng hạn đấy Dũng sẽ không mua bởi vì một cái vai như này nó quá lỏng lẻo à, lỏng lẻo tuy rằng nó khối lượng lớp thấp đúng không khối lượng thấp và cái thứ hai đi lên thì nó cũng khối lượng cao nhưng về cơ bản thì việc xác suất ở đây nó vẫn có thể lên và nó có thể cho chúng ta một cái khoảng lợi nhuận nào đó nhưng Dũng sẽ không mua cổ phiếu này sẽ không mua cổ phiếu này thì ở trong đầu tư các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều cổ phiếu nó cũng ở dạng như vậy như là à, HAG đây thì những cái điểm nhấn này đấy, mô hình vai đầu vai rất là nhiều nên các bạn thấy là trong quá trình đầu tư thì chúng ta có thể lựa chọn những cái mô hình vai đầu vai có độ an toàn khi mà cái sự xác nhận đây kể cả vai này nó lỏng thì những cái lần rũ bỏ này nó cần phải siết chặt và sự xác nhận nó phải lớn đây là cái gọi chúng ta là đầu tư ngắn hạn còn đầu tư dài hạn thì nó phải đáp ứng được các tiêu chí về xu hướng nó phải đáp ứng được tiêu tiêu chí về rất nhiều các yếu tố khác nhau chứ không phải là cứ mua là được đâu ạ chúng ta có một cái cổ phiếu uh, ờ, APH chẳng thế APH đây là APH thì trong cái nhóm này uh, Dũng muốn nói các bạn đó là một cổ phiếu gọi là mới lên sàn thì thông thường khi mà mua một cổ phiếu mới lên sàn rủi ro rất là cao thế trong trường hợp này chúng ta có mua không thì thứ nhất là chúng ta vẫn có thể mua được nhưng với mua một số lượng rất là nhỏ thì cổ phiếu này sau khi tích lũy thì có thể sẽ tiếp tục tăng với cái dữ liệu như này thì có thể nó không có quá nhiều để chúng ta đo lường nhưng việc mà cổ phiếu đã tăng rất mạnh từ 50 lên 75 thì thường là chúng ta thấy rằng là cái số tuần như này nó cũng cho chúng ta mức độ ổn định và có thể tăng nhưng việc mà chúng ta mua số lượng lớn thì Dũng nghĩ là nó không sẽ không phù hợp với chúng ta à, có rất nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng các bạn lưu ý là để chúng ta đầu tư thì Dũng không thể đưa ra hết các mô hình ở đây được à, không thể đưa ra các mô hình hết ở đây được bởi vì các mô hình như cái mô hình này nó cũng tạo nền những cái thời gian có thể nó vẫn tăng nhưng những cái điểm mua mua nó nằm ở đây ạ đây là những cái điểm mua hoặc là những điểm mua này nằm ở đây nó không thể nằm những cái điểm tại vì cái quá trình tích lũy ở đây nó, nó chưa đủ hoặc là nó tiếp tục tăng tiếp thì chúng ta sẽ gặp rủi ro đấy là cách thức mà chúng ta thấy rằng là mua nó cần phải có những cái điểm mua có độ an toàn rất là cao đây là cách thức mà uh, với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần lưu ý và cuối cùng thì các bạn sẽ thấy rằng là để đầu tư thì chúng ta cần phải nắm rõ được là nắm rõ được từng cổ phiếu sẽ là nhóm cổ phiếu nào chúng ta cần quan sát xem nó mạnh hơn thị trường đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn đầu tư ngắn hạn là cái chúng ta gọi là nó từ đáy này là sử những điểm nhấn này đây là ngắn hạn từ đáy lên lên thì chúng ta thấy gặp kháng cự chúng ta bán sau khi gặp kháng cự nó có điểm nhấn tiếp thì chúng ta có thể tiếp tục mua và chúng ta đợi nếu hình thành xu hướng tăng đây là gọi là xu hướng tăng ở đây thì chúng ta có thể mua ở trong đoạn này để đầu tư dài hạn bởi vì xu hướng chung dài hạn nó tốt đấy là cách thức chúng ta có thể đầu tư hoặc là HPG chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng xảy ra một quá trình ờ, đầu tư gọi là trong quá trình mà chúng ta gọi là rút bỏ thì những cái điểm nhấn này là những cái điểm mua và khi nó gặp cái vùng kháng cự này chúng ta có thể bán nó nằm ở đâu đây ạ tại vì khi nó gặp kháng cự rất ít khi mà chúng ta có thể là ăn được hết cả một đoạn như này nhưng vấn đề ở đây là sau khi nó gặp cái vùng kháng cự tiếp tục đi lên và nó tạo ra tích lũy với xung tăng thì đây là là những cái điểm mua chúng ta gọi là những điểm mua chung dài hạn và chúng ta có thể giữ lâu với cổ phiếu này trong dài hạn hơn thay vì chúng ta đầu tư ngắn hạn thì chúng ta chỉ là mua khi nó gặp kháng cự bởi vì phần lớn các cổ phiếu gặp kháng cự nó giảm tiếp hoặc là nó sẽ phân phối nó sẽ rất khó để đi xa hơn đây là lý do vì sao chúng ta cần hiểu thế nào là đầu tư ngắn hạn và trong video này thì có lẽ các bạn sẽ thấy rằng là Dũng không nói về nhiều cổ phiếu y nhưng ít nhất là các bạn cũng sẽ thấy là một hai cổ phiếu Dũng đưa cho quý vị các bạn và các bạn phải thấy là đây là những cái món quà quý Dũng đã tặng cho quý vị các bạn thay vì chúng ta uh, muốn là có quá nhiều thì các bạn biết rằng là với chiến lược mà các bạn đầu tư không phải là các bạn biết hết các cổ phiếu mà các bạn chỉ tập trung một hai cổ phiếu và một cái cuốn sách đó là tốt vĩ đại thì các bạn thấy là một công ty tốt nó chỉ tập trung vào một cái mảng nào đó và nó, nó làm sao đấy là tốt nhất nó làm cho để cái cái mảng đấy cạnh tranh tốt nhất thị trường và thường là doanh số uh, thường doanh số doanh thu thu nhập tất cả nó sẽ tăng rất mạnh và nó sẽ là những công ty cạnh tranh vượt trội so với các công ty khác đây là những lý do vì sao nó là có những công ty vĩ đại thì bản thân các bạn ấy bạn muốn vĩ đại thì bạn chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu ít thôi chứ không phải là tập trung vào quá nhiều cổ phiếu